Xin chào các bạn, trong video này Hường sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản PayPal bằng điện thoại di động. Các bạn đăng nhập vào App Store hoặc là Shop Play. Ví dụ như iPhone thì vào App Store, mình tìm chữ PayPal. đây mình tải app PayPal xuống bấm vào mở nó lên rồi bấm vào đăng ký mình có thể đăng ký bằng số di động ví dụ như số của mình là rồi mình sẽ xác nhận 382245 rồi điền email của mình vô rồi tạo cho nó một cái mật khẩu nào đấy rồi để họ và tên của mình rồi điền địa chỉ của mình vô mã bill chính tức là mình sẽ lên mạng nha mình gọi là mã bill chính của cái tỉnh của mình ví dụ Gia Lai mã bill chính là 600 nghìn các bạn ở tỉnh nào thì các bạn gõ mã bill chính của mình ở trên Google ấy. bấm vào đăng ký tài khoản rồi liên kết thẻ của mình thẻ ghi nợ của mình vô tới đây các bạn có thể điền hoặc là bấm chữ bỏ qua ở đây rồi bạn đã tạo tài khoản thành công bây giờ mình sẽ làm hai nhiệm vụ là nhiệm vụ số 1 là các bạn uh, cái thẻ vô thẻ thanh toán của mình vô thẻ ngân hàng ấy tức là có thể là thẻ ờ, visa hoặc master như thế này đó hoặc là thẻ master là thẻ này nếu như các bạn chưa có thì mình ra ngân hàng mình làm một cái như vậy thì chúng ta đã có một cái tài khoản rồi đấy thì chúng ta uh, nếu mà chúng ta muốn ép thẻ vô thì chúng ta bấm vào link card to send payment rồi điền cái thông, thông tin thẻ của mình vô bấm vào cái chữ liên kết thẻ tài khoản ngân hàng rồi uh, chúng ta có thể điền uh, thẻ tín dụng thẻ ghi nợ điền cái thẻ này vô ấy là để khi nào mà mình thanh toán bê của chúng ta không có tiền thì nó sẽ trừ tiền ở trong thẻ bắt buộc một cái tài khoản bê hoạt động ổn định thì nó phải ờ, kết nối với một cái thẻ ngân hàng rồi uh, các bạn nên điền cái thẻ như hồi nãy gần vừa chia sẻ đấy điền vô số thẻ rồi uh, nếu mà nói về cái uh, cái ngày hết hạn là cái ngày giống như cái thẻ này thì là cái ngày nó chìm chìm ấy ngày 9 tháng tháng 9 2022 cái ngày bé bé bé rồi còn cái uh, cái mã bảo mật thì ba số phía sau mặt thẻ rồi điền số thẻ thông tin vô sau đó thì chúng ta cũng liên kết với ngân hàng tức là chúng ta liên kết ngân hàng tức là chúng ta sẽ điền một cái số tài khoản của mình vào đây bấm vào đây nè tức là uh, nó bảo là lên web liên kết thì hôm sau chúng ta đăng nhập trên trên máy tính ấy chúng ta liên kết vô thì thì uh, cái thẻ tài khoản ngân hàng để khi chúng ta rút tiền về ví dụ mình là mình kiếm tiền trên mạng được rồi mình rút tiền về tài khoản ngân hàng thì sẽ là mình rút qua cái tài khoản mình add vô ví dụ Vietcombank, ACB, Techcombank vân vân đấy vậy thôi là chúng ta đã có hoạt động bình thường đối với cái tài khoản bao của chúng ta rồi ok nhớ đăng ký kênh YouTube của Hường hẹn à, gặp lại các bạn ở video tiếp theo nếu bạn là người thích uh, kiếm tiền trên mạng và có những cái dòng đô la bé bé thì có thể là à, nhắn liên hệ với Hường qua số Zalo ở trong phần mô tả để các bạn có thể đổi PayPal với uh, với một cái một cái nơi uy tín và và cái tỷ suất tốt cho các bạn nhớ like comment video ủng hộ video của Hường để chia sẻ nhiều hơn nha